Bác đi Pháp 5 tháng liền Nó lại bố trí bác về đường biển lênh đênh trên biển cả như vậy Đấy là một cuộc đi chiến đấu về ngoại giao Chứ còn đi chơi đâu các đồng chí Căng thẳng vì nó cứ dã tâm xâm lược Việt Nam Đàm phán thế nào cũng hoan thua Thậm chí bác đã phải đang đau đớn chịu thảo thỏa hiệp Mà cuối cùng nó vẫn xâm lược mình cơ mà Mà nó đã xâm lược như vậy rồi thì quyết tâm chiến đấu Thà hy sinh tất cả quyết không chịu làm nô lệ Đấy là bản lĩnh của bác